để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Đó là nhận định của tác giả Trần Cẩm Tú với bài viết Dây thỏng lọc nguy hơn xe ứ động ở biên giới, được đăng tải trên đài tiếng nói EFA về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc sau sự kiện 5.000 xe nông sản của Việt Nam nằm chờ trực ở biên giới Trung Quốc không được giao hàng. Tại Anh, tại Ả, tại cả đôi bên. Chính sách ngoại giao kinh tế cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc, cũng như các biện pháp Trung Quốc phong tỏa Việt Nam, dù mới chỉ trên biên giới đất liền, chủ yếu là để làm dằn mặt Việt Nam. Lý do dằn mặt có thể nhiều, về kinh tế, Trung Quốc muốn chấm dứt các trao đổi tiểu ngạch. Đây là hình ảnh hơn 5.000 chiếc xe tải nông sản từ Việt Nam bị ùn ứ suốt hàng tháng trời trên biên giới Trung Quốc đến nay vẫn chưa hết và hậu quả rất nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa. Việc kiểm soát đường biên nhằm chống buôn lậu, nhập cư và gần đây là ngăn chặn COVID-19 lây lan còn khiến Trung Quốc từ chối từ cuối năm 2018 cho xây hàng trăm km rào cao kiên cố ngăn lối trên bộ với Việt Nam ở các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang còn có hơn 5.000 xe container chở hàng Việt Nam bị chặn lại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 cần đẩy nhanh đàm phán nghị định thư hiện đang bị đình trệ về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Hàm ý của ông tham tán là các cuộc đàm phán bị đình trệ một phần do phía Việt Nam. Cũng theo tờ Vietnamnet, đã có 50 cuộc đàm phán ở các cấp với phía Trung Quốc, song tình hình vẫn chưa được cải thiện là bao. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bên phải điện đàm với ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 16 tháng 4. Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết nguyên nhân khách quan của tình trạng ùn ứ trên là do thủ tục giao nhận thực hiện chặt chẽ hơn. Lái xe Việt Nam không được vào nội địa Trung Quốc, quy trình kiểm dịch cũng phức tạp hơn. Về chủ quan, Thứ trưởng Khánh chỉ rõ những điểm yếu cố hữu của sản xuất và xuất khẩu nông sản của Việt Nam thời gian vừa qua. Đó là sản xuất nông nghiệp không theo tín hiệu, nhu cầu thị trường xuất khẩu chủ yếu theo hình thức trao đổi cư dân, tức là tiểu ngạch không xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc. Chuyện này đã xưa này như vậy. Và điều kỳ lạ là mặc dù các bộ địa phương ở biên giới liên tục có các khuyến cáo về tình hình ủn tắc tại các khu vực cửa khẩu, nhưng các thương nhân vẫn tiếp tục đưa hàng lên cửa khẩu, dẫn đến tình trạng ủn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn. Điều kỳ lạ hơn, tờ báo Tuổi Trẻ trích lời ông Hồ Cập Tỏa, Hồ Tỏa Cẩm, tham tán thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 12 nói rằng ông không thể báo trước dịp nghỉ Tết tới các cảng của Trung Quốc sẽ nghỉ 15 hay 60 ngày. Thông tin trên khiến tình hình ách tắc hàng hóa từ Việt Nam sang có vẻ còn thêm u ám khi bước sang năm mới 2022. Đài báo của Trung Quốc không nói gì nhiều về chuyện hàng hóa của Việt Nam bị ách tắc ở biên giới phía Việt Nam, nhưng truyền thông Trung Quốc lại đưa tin vui về việc thông tuyến tàu liên vận mới. Tân Hòa Xã cho biết vào ngày 9 tháng 12, chuyến tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc và Việt Nam lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, chở 1.200 tấn sản phẩm hóa chất của công ty hóa chất Trung Quốc xuất sang Việt Nam bằng đường sắt Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị vào Việt Nam. Đây là hình ảnh tàu liên vận đường bộ và đường sắt Trung Quốc-Việt Nam. Hóa ra chỉ tắt một chiều từ Việt Nam sang Trung Quốc phía ngược lại vẫn chống dòng cờ mở. Và đòn chính trị buộc Việt Nam vào cỗ xe Trung Quốc đang dần hiện rõ. Việt Nam vừa ăn mừng thắng lợi đối ngoại sau một năm hoạt động năng nổ. Các mũi tiến công ngoại giao và các nói trong nước đã có sự phát triển vượt bậc về cả cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu. Riêng với Trung Quốc, mọi chuyện dường như vẫn bao phủ một bức màn bí ẩn. Giới phân tích đã sớm ngửi thấy mùi khét trong bàn rào. Nhưng sợi dây thỏng lọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc treo trên đầu Đảng Cộng sản Việt Nam chính là mấy dòng oan nghiệt khi Tân Hoa Xã dẫn lại tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình. Trung Quốc cho rằng hai đảng, hai nước tăng cường hợp tác để thực hiện hai mục tiêu 100 năm thành lập đảng và thành lập nước. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng có những nỗ lực tích cực với Việt Nam để xây dựng hai nước thành một cộng đồng chung vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc khoe không chỉ đã ký kết kế hoạch hành động cộng đồng chung vận mệnh mà còn khởi động phương án để thực hiện kế hoạch ấy với Lào. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ông Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Bonhat Rovich. Đề nghị cũng được ông Tập tái khẳng định trong cuộc đàm phán với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào hôm 24 tháng 5 năm 2021. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống bao lâu nay được những người Cộng sản Việt Nam thuần phục Trung Quốc tụng niệm, giờ đây hầu như không còn mấy tác dụng. Nào là Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, nào là hai nước chung một biển đông mối tình hiếu nghị sáng như dạng đông, vân vân. Kể cả phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, viễn vông cũng không mấy khi được nhắc lại tại các văn kiện chính thức. Thử hình dung nếu giờ này Đảng Cộng sản Việt Nam phát động một chiến dịch trong cả đảng viên lẫn quần chúng về việc hai đảng, hai nước xây dựng nhận thức về tư tưởng. Theo đó, hãy vượt qua mọi trở ngại trên thực tế, đặc biệt là phải xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển, tức là công nhận tất cả các đảo chìm đảo nổi trên Biển Đông là thuộc về chủ quyền Trung Quốc từ xưa và nâng cấp quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên thành cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Việt Nam. Một cuộc vận động đầy tính hoang tưởng như vậy, cứ cho là sẽ có cả rùi cui còng số 8 lẫn nhà tù đi kèm, chắc chắn không giành được bất cứ một sự hưởng ứng nào dù nhỏ nhất từ người dân Việt Nam. Trừ một số ít đảng viên và những kẻ hoạt đầu cộng cán mà tiền của ngầm và quyền lực ngầm của họ gắn chặt với Trung Nam Hải. Chẳng một người Việt Nam nào chịu bập vào cái gọi là cộng đồng chung vận mệnh nói trên cả. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình. Điều thú vị mà vẫn lạ lẫm, tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước cũng như đánh giá cao những thành tiệu kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước thời gian gần đây. Tuy nhiên, Chủ tịch Phúc đã không đề cập gì đến cái chiêu dụ của ông Tập Cảnh Bình. Cũng theo Tân Hoa Xã, khi được ông Tập gửi lời hỏi thăm, ông Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 tuổi với các thành tiệu xóa đói, giảm nghèo. Nhưng đến như ông Trọng mà còn khẳng định Việt Nam theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực vân vân, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc Việt Nam có chui vào dây thòng lọng nói trên hay không. Phải chăng đây là một trong những cục xương khó nuốt nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay? Trong các chuyến thăm nước trước đây, Đảng Cộng sản Việt Nam từng rẻ chừng với sáng kiến vành đai và con đường và cũng không tỏ ra mấy mặn mà, thậm chí là khá thận trọng đối với dự án kết nối giữa Trung Quốc với ASEAN. Này lại thêm các khúc xương khác như cuộc thương lượng mang tính chất áp đặt về COC vào năm 2022 và nghiêm dụ năm bao lâu nay đối với cái gọi là xây đắp vận mệnh chung Trung Quốc-Việt Nam để bảo vệ chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Thì dường như